có việc gì quan trọng ấy thì chị chú tâm vào các cụ bảo rồi cốt là ở cái tâm đang bày mâm lễ mà tâm chị cứ chìa chìa ra như thế thì ai chứng cho này mày mua mấy quả cam đấy em mua 8 quả tổng cộng một cân rưỡi đấy cái thằng trời đánh này tao bảo mày mua thế nào để hết cho ba mày mua 8 làm sao chết cho ba được à 8 quả ba tao hỏi mày chia kiểu gì mày chia đi dốt nát thế không đi 3 nhân 1 bằng 3, 3 nhân 2 bằng 6, 3 nhân 3 bằng 8 Thì chị bảo em mua kiểu gì chia cho 3 Em mua 8 quả, tổng một cân rưỡi, chia cho 3 rồi còn gì Đấy, mày chia đi Chưa kể nhớ, đến lúc hạ lộc không chia đều Rất mẻ tình cảm chị em Đấy, chị xem Đơn giản như vậy mà chị cũng không chia được đều nữa Chị đúng thật là vô mình Mày vô duyên thì có ấy Tao chưa thấy ai đi trộm mà cắt cam như mày cả Bây giờ mày đi ra ngoài chợ Mua đủ cân cam chia đều cho ba mâm Được rồi đi thì đi Đúng là cái đồ vừa xấu vừa già vừa ế Lại còn vừa duyệt Gớm Làm gì á mà cặm cụi hả em Ôi chị ơi, ngày mai là đi chùa rồi Em phải viết trước những cái lời cầu nguyện Để mai lên chùa Phật còn chứng giám cho mình chứ Cứ cầu nguyện sương sương thôi Cốt ấy là ở cái tâm em ạ à. Mà tâm em ấy Cái đẹp như nhan sắc của chị ấy Phật nào chẳng chứng cho em Ôi chị ơi, nếu ví tâm như nhan sắc của chị Thì chắc em đây đánh nhiều nghiệp dữ lắm trong mũi chị giả chân hết sức lại thẩm mỹ phải không? Làm chỗ rẻ tiền chứ gì <laughs> Em à, tình ý thật đấy Mà chỗ đấy không chỉ sửa mũi đâu Còn sửa được cả nhân cách đấy Chị đăng ký cho em sửa một suất nhá Nếu thật có sửa nhân cách ấy Thì chị đăng ký cho em 5 suất luôn đi một suất cho em 4 suất cho chị Nhân cách của chị phải sửa tới sửa lui mới hoàn thiện được Rồi mày ăn nở như thế nào ấy Mà lên đến cửa chùa rồi mà chủ nghiệp ra thế kia lương Làm ơn ý, sống có lương tâm, lương chi một tí đi hộ tao cái Mày cứ lo cho cái đức của mày đi, Đức ạ à. Các em thôi đi Đến với cửa Phật, tâm chúng ta phải thanh tịnh Nên đừng có gây cổ đây nghe chưa à, chị Tâm, hôm nay anh chị cũng lên chùa dâng lễ ạ à? Em chúc các anh các chị năm mới có thật nhiều sức khỏe bình an ạ à. Ừ, hiền đấy à? à Nhưng mà lễ của em chỉ có thế thôi à <laughs> Thế thì ờ, Phật nào chứng cho em Sơ sài quá Đi chùa ấy Cốt là ở cái tâm như bạn Hiền ơi Thế này người ta gọi là không có tâm Các cụ đã bảo rồi Tốt lễ thì dễ kêu Mà chị nhìn lễ của em thế này Phật nào mà chứng cho Nhìn bọn chị đây này Lẽ ra là sắp nhiều hơn đấy Nhưng cũng có tuổi rồi Sức khỏe chỉ bê được có nhiêu đây thôi Cũng phiền não Phiền não lắm ừ, ừ Thôi ờ, bọn chị ờ, vào dâng lễ trước nhá ừ, Chứ ờ, mâm lễ đổ sộ như này ừ, Bê lâu mỏi tay lắm rồi Xong cả rồi Gớm Cầu nguyện đến cho cả kiếp sau sao mà lâu à. Mà với cái số lượng điều cầu nguyện của mày Tao cứ xin đề xuất Lần sau mày thu âm trước ở nhà Nên đến nơi bật cho nhanh Chứ tao với chị Tâm không chờ nổi Ai đời lại đi cầu nguyện từ chiều đến tối bao giờ Mày chẳng biết cái gì cả Thôi Đừng cãi nhau nữa Bây giờ lễ lọc xong rồi Mình nên lấy xong về chia nhau đi Hiền à, Lễ lọc của em đâu hết rồi um, chắc ít quá ăn hết rồi hả mà cũng phải thôi mang về nhà biết chia cho ai được dạ không lễ em dâng cúng phật nên em không mang về ạ gớm đi chùa cốt là ở cái tâm ừ. ai lại so để lại hay không để lại lễ dâng lên cúng phật rồi phật ăn xong thì đương nhiên đến mình hưởng lộc như vậy sang năm làm ăn mới phất lên được hiểu không Lộc của em là đây rồi ạ. Em có xin ở chùa mấy quyển kinh, kinh nhân quả, kinh Vu Lan, kinh Điềm Lành. Ở chùa cũng có các buổi giảng pháp thường kỳ vào mùng 8, 14, 30 âm lịch hàng tháng. Nghe thấy thầy giảng hay, dễ hiểu và dễ thực hành lắm ạ. Ôi dào, gì mà phức tạp thế em ơi Lộc là ở đây này Em đừng bao biện cho cái việc cúng ít của mình nữa Trời Phật phạt cho đấy Đi chùa cốt là ở cái tâm em ơi Thôi thôi, đi về đi về đi về Mọi người nhớ nhá Đi chùa, cốt, cốt là, ở cái, tâm. tâm Phải sắm thật nhiều lễ, nhiều lọc lên Thôi về Theo quý Phật tử, đi chùa, cốt là ở cái tâm Được hiểu như thế nào?